chào tất cả các bạn, chúng tôi là nhóm Double Win yeah. Tôi tên là Shinsuke Tôi tên là Kazu yeah. Yeah, Đến từ Nhật Bản nè Bây giờ là chân tới. ở trường đại học tích, Futek tích. Đây có nhiều quán lễ đường yeah. Và nghe nói là đây có nhiều món ăn đặc biệt và ngon và rẻ và tươi Nhiều sinh viên trước khi về nhà mua ăn chưa tới ăn thứ nè à? vậy về đi thôi nhá ăn mì ờ oh, giáo sư rẻ rất rẻ một cái là một cái bánh mì 10 nghìn ý hôm qua ăn bánh mì rồi à? là ba chục đi mua nhà đủ quá kia có súp cua sự thật là ta giờ là chưa ăn súp cua một uh, súp cua là bao nhiêu tiền cả là 10 ngàn à có lẩu bánh mì là 18 nghìn á dạ cảm ơn nha Hello. bánh trắng bánh trắng bánh trắng trộn bánh trắng trộn bánh ừ. <laughs> cay à không ăn à? không ăn cay không cay là không cay là cái gì không cay à Không. Ừ. Trái Long An. Long An là không cay à? Ừ. Nhưng mà thấy là cay à? Đồ ăn. Đồ ăn. Ê. Dạ cái này là không cay là bao nhiêu tiền? Cái này 15 ngàn. 15 ngàn. Cái là 15 ngàn. không? Cái này không cay nè. Không. À. 15 nè. Hai bịch đi. Bịch này bịch này. <laughs> Không đây là đúng rồi tại vì là nhiều nhiều nhiều quá cái này là bánh bánh tráng bánh tráng trộn ở Việt Nam ở Việt Nam là đặc sản Việt Nam đặc sản Việt Nam, đây bỏ đậu của đã đậu đã ta thử chưa bao giờ ăn à, ta thử đã tao cứ ngốn và tao cứ đã đặt cũng như là tao chịu tao mà 10 ngàn 10 ngàn 10 ngàn cô gương, gương à? Cô gương nè Gương vị ngọt à. Wow, thả cáo rồi Thả cáo rồi Cái này là đông người ra à. Chắc chắn ngon nè yeah. Nên phải mua ở đây Ok, tôi không, hai chục ha bao nhiêu hai chục hai chục hai chục một cái hai chục cảm ơn cái này cho cái này là khoai khoai mì khoai mì nướng nè là một cái là bao nhiêu tiền bốn nghìn là một cái là một cái cho một cái là khoai mì khi đi cà phê thì mình nghe rồi và bắp tàu hột gà nướng khoai mì nướng là hột vịt dạ, hột gà là giống như là hột vịt rồi hột dê không hột mít hột mít okay. mà thử à, mà thử mà thử mà gà nướng là giống như là hột vịt rồi không à, hột chín rồi à. chín rồi hột vịt rồi không có nước là dễ rồi mấy cái em thích chả lá chả tắc chả tắc chả tắc à chả tắc giờ ý sức à chả tắc là mưa rồi khổ rồi à chả đau à chả đau ok chả đau bao nhiêu tiền 10 ngàn Tái nhỏ là bao nhiêu tiền? 7 ngàn anh hứa là bắt đầu đầu tiên là à, ngon ngốt quá hả cậu hả cậu ngon hả rất ngon cái này là bắt nhất hai chục nghìn bình thường là 10 nghìn nhưng mà cái này là 20 nghìn nên xa xỉ lắm ngon không ngon nhất trên cái quý kia rồi ngon nhất dạ, dạ. là hôm nay khoai mì nướng đây là giống như là bánh bánh bánh bánh khoai tây ở Nhật Bản thì chúng có giống như vị này giống si có tên tiếng đó là mỗi đặt tem là bánh khoai tây ngục không phải khoai mì nướng ok tiếp à. à, là sức qua mà sức là ngon qua là ngon học với nhau nghe rất rất ngon uh, còn sống quá quá này là con sống có đắng không có đắng nè rất ngon súp này ngon nhất trong tê ổi trên tê ổi dạ được được, được nhé nào màu trắng là hơi hơi màu vàng màu vàng à. Ê? Ê? Không có, không có, không có trứng Ê? Thôi không Ê? Thôi mà Ê? Ê? Ê? không có trứng À, đây. À, à. Đến này có. mà, Ai ăn 我嘛。えはい、どうあんろや。え？ngon ừ. nè, ngon. Tiếp theo là đậu hũ nóng. Một hai à, đó. Wow. Hơi hơi vì nhập tốt cho sức khỏe nè. À. à. Cheesecake món muối. Cuối cùng là cái này. Nhiều người Việt Nam ăn cái này ta thấy nhiều lần à. Shizuke cũng vậy Thì bằng theo cô tìm <laughs> cô tìm ừ. à chứ cái là con cay Ê! vừa ăn cái này vừa uống bia là, là ngon ừ. cái này à, không phải dây dễ ăn được ăn nhiều được rồi bảy à bảy bảy bảy theo xin chữ kia món nào ngon nhất đấy súp quá à chắc ngon và thích nhất là món gì Ê. Các bạn ơi, nếu các bạn biết nơi như vậy thì chỉ chúng tôi nha Và nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé Chúng tôi là nhóm Double Wish Bye bye, bye. Ok, bánh gì? Ok Thứ hai